Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hôm nay thì xin chúc các anh em có một cái ngày à, nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình Đồng thời có những cái phút giây thư giãn và giải trí khi xem video clip của tôi nha anh em nhé Xem cái bộ truyền thuyết xem nào ấy à, được đấy Truyền thuyết chơi được rất nhiều lap Một tỷ cái lap luôn Chơi được 12 con Chơi được lap up 12 con, mua con ọc cũng được À quên mất Đầu game thì tôi ờ, xin ờ, được cảm ơn anh em Phạm Xuân Ngọc và anh em Phạm Quang Tiến Hai anh em đã đăng ký hội viên của kênh Lâng tổng số hội viên của kênh lên 220 người Rất là cảm ơn các anh em nhé Hy vọng là từ bây giờ đến hết năm thì tôi sẽ được 300 anh em đăng ký hội viên <laughs> Đấy anh em biết rồi đấy Làm Youtube thì nếu mà dựa vào quảng cáo thì không bao giờ nó ổn định được Nhưng mà may có anh em Cảm ơn anh em đã tạo một cái nguồn thu nhập ổn định cho tôi nhé Cảm ơn anh em rất nhiều Warrior à? Có chúa quỷ chơi Warrior không nhở? Thực ra vẫn muốn chơi 12 con hơn anh em ạ. Chuyện này có rớt một con rồng 5 tiền trời ơi. Con rớt một con rồng 5 tiền thì nó lại nó lại hơi bị đam mê anh em ạ. Hướng tới một cái bộ line up tối thượng lóc rau này không nhở? Lóc rau này mua hai con ác à. Bây giờ con ọc. Thôi thôi thôi thôi. Không đáng để lóc Ồ. Oh. Bài ra này nó hơi yếu, hơi yếu giai đoạn đầu game. Có phải không nhở Có phải chuyên 12 con không? Đồ này trông không giống lắm anh em ơi Đồ này trông giống như đánh tay thôi Đồ đánh tay Mặc dù là, là cái bộ truyền thuyết thì rõ ràng là trận này nếu mà chơi 12 con thì nó khá là mắc binh đấy Chơi 12 con chơi um, chơi chơi chơi chơi ờ, sáu sáu mét năm rồng hoặc là chơi 9 mét cũng được nhá 9 mét năm rồng cũng được 9 mét năm rồng thì chỉ hai gót thôi còn nếu mà 6 mét năm rồng thì là sẽ chơi bốn gót kẹp thêm là một con dash spirit nữa chơi kiểu gì cũng mạnh nếu mà chơi với hai con nhưng mà bài này ra thì thì, thì không phải với cả đồ này cũng không không ổn đồ này chơi thì không ổn chắc phải suy nghĩ lại à, không phải rồi không phải không cái quan trọng đấy là chính là cái đồ đồ này không phải anh em ạ thôi được rồi từ từ vẫn chốt đồ nhá một rau đi rau này thắng rồi tính rau này thắng rồi tính nó cho cái rau này giống như là kiểu như là cho tôi chơi uh, chơi chơi chơi chơi con uh, bộ wick kết hợp với cả con con uh, con con con Sven ấy, con 7 ở level 10 anh em ạ. Tôi nghĩ là thế. Ui. Cái gì đấy? Greater à? Phải không? Form đội hình rất giống cái bộ Greater mà, mà tôi chơi hôm trước nhá. Form rất giống cái bộ Greater kết hợp với cả Berserker. Lấy cái boost set đã. Thực ra cái trận này đầu game nó cho tới tận ba cái món đồ để ghép đánh tay anh em ạ Thứ nhất là cái búa xét này Thứ hai là cái ờ, bắn hai tia và thứ ba nó chính là cái crit Mà tôi tôi thích chơi cái món đồ yêu thích của tôi nó chính là cái búa xét ờ, tôi lấy cái búa xét trước Búa xét thì đầu game nó lợi thế lắm anh em ạ Trong tất cả các món đồ ấy thì nếu mà muốn xác định đánh chuỗi thắng thì lấy cái búa xét là ngon nhất tốc đánh ấy anh em thấy không giật xếp mạnh giật một phát là mất 150 máu rồi giật ba con 150 máu đầu game nó là cái gì nó rất là to trong khi đam bé đầu game đam bé nếu mà lấy cái hai tia thì nó không không ăn thua anh em ạ lấy cái hai tia thực ra hai tia thì là cái món đồ đánh lết để ghép cái ba tia vào lết game thì nó mạnh nhưng mà đầu game thì lại búa xét thì lại ngon cú xét là ngon hơn bởi vì lúc đấy đam nó bé cái đam tay của cái con tướng nó bé nhưng mà cái giật xét thì nó lại rất là to cái đam của giật xét của nó là 150 đam mà nó là đam phép cơ đấy mà nó giật được ba con đầu game thì nó có ít con thôi trên bàn cờ nó cũng chỉ lúc đấy nó cũng chỉ có ba bốn con thì nó giật một phát là nó giật là toàn bộ bàn cờ rồi trong khi đấy nếu mà anh em lấy cái cái cái hai tia ấy, thì cái đam của nó chỉ có 15% đam thôi mà cái tia thứ hai nó chỉ có 15% đam thì nó không đáng là bao nhiêu so với cái giật xét cả Chính vì thế là nếu mà xác định đánh chuỗi thắng ấy là lấy rất set luôn Ok Một set nó là ổn nhưng mà đội hình này thì có vẻ không được ổn cho lắm Cần một con hai sao Đấy, có cơ hội Berserker lên hai sao sớm thì nó lại ngon nghẻ luôn Nhưng mà chưa biết à Trận này có vẻ không phải là Greater Trận này giống kiểu chưa biết đi anh em Có phải không Bit cũng mạnh nha anh em nhá Cái bộ bit nó đang là meta đấy Khi mà mà cái bọn Glacier nó quay trở lại Từ từ đã Chưa biết Cứ phải xem mấy cái nào nữa Tự nhiên lại Greater thứ nó ra thì, thì, thì chơi Cứ bình tĩnh Chưa biết được anh em ạ Vẫn sẽ giữ cái cơ hội để có thể chuyển sang Greater hoặc là chơi uh, chơi chơi beat hoặc là kể cả là Glacier mà Cái bộ này thì chơi được nhiều Nó chuyển, nó chuyển được linh hoạt mà Lấy hai con con con Berserker đầu game lên được hai thì chơi cái gì cũng được anh em ạ Không vấn đề Nhưng mà phải đợi Đợi một chút Tôi thường là cứ phải round 15 rồi mới chốt được bài cơ Chưa chốt được đâu À Glacier hả Đúng không Rồi cho Glacier vào này Hoặc là có thể chơi Warrior cũng được nhá Ủa Trận này trận này chơi Warrior có 7 mà Đấy lên uh, có có có 7 có chúa quỷ này. Thì chơi được cả Wario nữa. Mà cái bộ bộ Wario bây giờ nó lên level 10 là nó kẹp hai Glacier vào cũng mạnh lắm đấy nhá. Chúa quỷ quạt trả thôi rồi luôn. Mà từ từ đã chưa được, chưa biết, chưa biết có súng hai mà vẫn thua này anh em này ồ hay quá được đấy Ây à Từ từ Thế thì vẫn chưa biết anh em ạ Đây lại có mèo <laughs> Ôi rồi ôi Thế này từ từ từ từ từ từ Xem nào Hai con sâu Hai con sâu, hai con berserker và một con mèo Trời, trận này lại giống kiểu xây dựng theo kiểu kiểu, kiểu uh, Greater Hoặc thậm chí là có thể là insect đúng không ạ Bài nó ra Insect thì có thể chơi Insect kết hợp với cả Berserker thì có ổn không nhỉ? Chưa chơi bao giờ Nói chung là tôi sẽ thử Nhưng mà thường là tôi sẽ sẽ sẽ sẽ chơi ở cái cái cái đoạn đầu của meta ấy, những cái ngày đầu tiên của meta tôi thường là tôi sẽ chơi những cái bộ meta để cho anh em biết được cái bộ meta nó có những cái line up nào nó mạnh. Còn những cái bộ biểu diễn thì nó cũng để sau anh em ạ để sau khi anh tôi giới thiệu hết các anh em các cái bộ khỏe ở trong meta thì thì biểu diễn sau đấy bởi vì có nhiều anh em là vẫn chưa biết là meta chơi gì cần phải có những cái bộ định hướng cho anh em chơi cho nó dễ vào trong game chơi cho nó dễ ở đây này có con nhện nhá anh em nhá nhưng mà từ từ đã bây giờ cái bộ insect ấy để sau đi bộ insect là một cái bộ rất khó chơi bộ rất khó chơi nên là tôi sẽ hướng cái bộ line up chơi dễ mà mạnh ở meta hơn để cho anh em anh em lắm được đã các anh em trên kênh là rất muốn là khi mà update xong ấy là rất thích là chơi những cái bộ mà nó tăng rank nhanh Đấy, để leo rank nhá còn mấy cái bộ biểu diễn thì thực ra tôi chơi thì anh em xem thì sướng Anh em xem thì thích đấy Nhưng mà không không ứng dụng được Anh em chỉ gọi là xem tôi cho nó vui thôi Chứ còn đâu có chơi được đâu Thế từ từ đã Hôm nay này đó sẽ là cái video tiếp theo làm về meta anh em nhá Chắc là làm một cái line up về meta Một cái line up có thể chơi mạnh được Ở trong meta này Đấy để cho anh em thử, anh em chơi thử xong rồi anh em anh em confirm lại tôi nhá. Anh em thường là anh em chơi là anh em là là cứ chơi im ỉm chơi anh em đéo bao giờ confirm lại luôn. Tôi chả biết là có đánh có mạnh hay không. Anh em nhớ nha anh em confirm lại tôi. Đây rồi. Ui con sâu hai này. Được đấy. Sâu 2 thì bây giờ mình up cấp mình cho mèo vào được không? Lên 7 dí thêm một con mèo nữa vào. Dí thêm một con mèo và một con uh, Cho một con berserker nữa vào được không Được Thêm một con berserker nữa đi Đây là vẫn đảm bảo là có hai bit này Ok ba warrior hai bit Kết hợp với bộ Sivet Thế này là chúng ta có 8 con rồi gì ạ Ổn 8 con Được rồi Được đấy Trận này có thằng chơi bit Thằng ra gấu sớm là sẽ chơi bit rồi Trận này khả năng cao tôi sẽ chơi bit anh em ạ Con sâu lên hai sao rồi Con sâu lên hai sao, con ba tiền đến hai sao đi luôn Nha anh em nhá, chơi bit rồi Mèo chơi tạm tí bán đi Bây giờ bit nó mạnh anh em ạ <clears throat> Tại sao nó mạnh này Nó như này này Ngày trước ấy Chơi bộ bit Glacier là anh em phải chơi ở 9 đúng không hai Glacier kẹp với cả 6 bit cộng với một con co thường nó sẽ là con doom hoặc là con con fallen witcher phải không thì chúng ta phải chơi ở level 9 nhưng mà bây giờ thực ra chơi ở level 8 là mạnh rồi chơi ở level 8 là 6 bit kẹp với cả hai glacier nhưng mà trong đấy thì chúng ta có luôn một con con con nó gọi là carry con co nó chính là cái con berserker này rồi đấy ở level 8 là có rồi con berserker này thì thực ra nó ra rất dễ thôi ba tiền mà Đấy mà chúng ta có thể lấy làm co luôn ở level 8 Không cần phải lên 9 là chúng ta đã có đủ bộ bit Đấy, nếu mà không có gì mà mà quá là là là, là gấp thì có thể là roll ở 8 cũng được, form đội hình ở 8 chứ không cần lên 9 form, tốn tiền ở 9. Chính vì thế là nó một cái đội hình mà bình thường nó đã mạnh ở giữa game thì bây giờ nó lại càng mạnh ở giữa game. Đấy. Giữa game rất mạnh. Cuối game thì cũng vẫn là ổn khi mà thay đổi cái bộ uh, Glacier. Bây giờ Glacier thì có thể kẹp được bốn con Chính vì thế là không phải thay đổi quá nhiều trong đội hình Cứ thế mà lên xong áp dần thôi Lên 9 thì, thì kẹp cái gì thì kẹp Nhưng mà lên 10 là kẹp được bốn Glacier với cái 6 bit thì nó tuyệt vời rồi Đấy Anh em nhá Thế là bây giờ chơi là cũng khá là dễ Khá là dễ chơi đấy Đấy, ví dụ ở 8 là chơi nó sẽ là 6 bit kết hợp với cả uh, cả cả hai Glacier hoặc là có thể là 4 4 bit kết hợp với 4 Glacier nhá. Nó có hai cái cái cái đội hình đấy ở level 8 là chơi mạnh. Đấy lên level 9 thì kẹp thêm một cái con gì đấy 5 tiền vào chẳng hạn. Tùy, tùy anh em. Thôi trận này chơi biết chốt chơi biết đi. <clears throat> trận này chốt chơi biết thôi anh em, không chơi Wario nữa. Đấy, ngày trước là nó mạnh ở level 9 nhưng mà bây giờ chơi ở 8 cũng được thì thì thì bộ bit nó sẽ comeback trở lại đấy anh em. Đấy, bây giờ 8 là có thể kẹp Glacier với cả à, cả, cả cả con co là cái con berserker này là ổn rồi đấy <clears throat> rồi bây giờ xem nào con tút champion tút ca thôi mua hết mua hết mua hết mua hết oh như này đi Đúng không? Đây Thế cho nó tròn tiền anh em ạ Mặc dù là cái con ọc mơ dài nó Con con con đấy nó cũng khá là tăng cơ đấy Con đấy máu nó nhiều và nó, nó có khả năng bắp cho con sâu đẻ được hai lần Nhưng mà thôi, đây như này cũng được Này chúng ta sẽ có thêm được một con Chơi chín con Ok, ổn Vẫn ổn anh em ơi Thế là giữ chuối đến round 16 Hay quá Rồi Sói này Thôi bây giờ chắc là chốt bít thôi nhỉ giá sói Thiếu hai con nữa Thiếu con gấu và con cáo hai con bốn tiền Thiếu hai con bốn tiền là hai con khó nhất từ trong bộ này nhưng mà nếu mà chơi um, chơi chơi chơi cái bộ này thì chúng ta có thể mua con này này, con Grim này. Đấy. Để kích hệ luôn anh em ạ, kích hệ mẹ luôn. Kích hệ bằng Wizard đủ 6 bit, kích hệ bằng Wizard được. Đúng không? 4 bit này. Lên level 8 là nếu mà kẹp thêm cái con con con Grim vào là là kết hợp được rồi. Grim và một con ví dụ như Grand Herat à, chúng ta nếu mà có 5 con bit là chúng ta không cần phải có đủ 6 con là có thể là kích hoạt được luôn được kích hoạt 6 bit là ở level 7 level 7 ok level 8 level 8 là kẹp thêm một con co level 9 thế là phải chờ 9 đấy nếu mà kẹp kiểu wizard thì chờ 9 rồi đấy. nếu mà chúng ta kẹp wizard thì chúng ta sẽ phải chơi ở 9 bởi vì ờ, uh, 6 bit này 6 bit Mà nếu mà kẹp quy giạc thì là phải 7 con đúng không Anh em đúng không Mà 7 con ấy 7 con mà kết hợp với cả ờ, một con co nữa thì là đã level 8 rồi Con co đấy nó chính là con Berserker Vậy là vẫn ở level 8 là không có cái bộ glacio anh em ạ Nó chỉ là 6 bit thôi thì nó vẫn yếu nên phải lên 9 thì mới kẹp được đủ bộ Đấy Thì cái bộ này nói chung là Chúng ta chơi ở level 8 thì uh, tốt nhất là không lên kẹp wizard nha anh em nhé Không lên kẹp wizard Mà chúng ta chơi kiểu hàng real đi ra chơi hàng real ví dụ như chúng ta chơi là 4 Glacier như tôi đây này Đang form ở trên này nó là 4 Glacier Kết hợp với cả 4 bit Đấy 4 Glacier 4 bit thì nó cũng mạnh nhưng mà tuy nhiên là trông có vẻ hơi khèo Trông trông trông toàn một sao có vẻ hơi lèo khèo Không biết có ăn được thằng này không Ê à Vớ vẩn thì thua này Cái thuyền nó đặt đẹp quá Mẹ. Chết rồi Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn Ui Ui rồi thua rồi Cái thằng này eco mà tôi thua là thế đéo nào nhờ Mày gặp cái thằng eco thua ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ừ, Ui ui mày thế Nếu hiểu kiểu gì level 7 suýt ăn được ạ Lạ thật Khó hiểu nhờ không hiểu tại sao Thôi có lẽ là cái đội hình này tôi thấy là nó yếu rồi đấy Chắc là phải roll anh em ạ Tầm này chắc roll không Yếu lắm Không ăn thua Roll đấy Roll nào Kiếm hai sao đã Từ từ Grand Herat Không không không À đây rồi Ui giời mày thế Chưa anh em ạ Grand Herat đấy là phải lên 9 mới kẹp Từ từ đã Rồi Ui mày thế, mẹ gặp thằng có chuỗi luôn ạ à. Mình xả tiền nữa đúng lúc vãi cả đài luôn Được Hay lắm, úi giời Úi là xin nhá, xin nhá, xin nhá Xin nhá Ây, này. Mình xin Được đấy Ê à dream lên được hai sao này Nhưng mà đấy, chưa có slot cho vào Chưa có slot cho vào Phải lên 9 cơ Chưa được Từ từ đã mẹ hai sao nhưng mà phải để ở ngoài cay nhở grim hai sao nhưng mà phải cho phải phải phải để ở ngoài ok thôi tôi nghĩ là bây giờ là ổn rồi đấy bây giờ có co hai sao và có một chút tăng cơ phía trên mà giá như mà có thêm một con hai sao nữa thì thì ổn quả vừa lại roll là cũng mất khá nhiều tiền nhưng mà chỉ lên được một con à chỉ lên được hai con hai con lên ba sao mà trong khi đấy là hai con đấy là nó có cặp từ rất lâu rồi Thôi được rồi, tôi thấy là như này là cũng ổn rồi chỗ này có khá nhiều người chơi bit thì phải Ok Ổn Tôi ổn Rồi Mà cái bộ bit này nó đẩy cũng khá là nhanh nhá Rồi Chúng ta đợi tiền lên thôi Xong rồi 21 lên 9 kẹp thêm con Grim vào là được Thế thôi, tiết kiệm tiền thôi anh em Tầm này thì Berserker lên được 2 sao là ổn rồi 4 Glacier 4 bit thôi Không cần phải 6 bit đâu Từ từ đã 6 bit để sau đây Bây giờ 6 bit thì là sẽ chơi ở level 9 Thì nó sẽ là 6 bit kẹp với cả Grim đúng không Nếu mà lên level 9 là 6 bit kẹp Grim và kẹp hai Glacier ở level 9 Đấy, lúc đấy thì lên 9 thì lại chơi 6 bit thì nó mạnh hơn đấy. Còn bây giờ thì ở 8 thì chúng ta chơi thế này Được không? Ổn không? Ổn chứ Ổn chứ bạn ơi Được chưa bạn ơi Nhiều người chơi bit phết đấy Nhiều người chơi bit phết đấy Ui giời anh em thấy chưa 6 bit kết hợp với cả Fallen Witcher level 8 mà đéo ăn được luôn nhá Tôi chỉ chơi 4 bit thôi 6 bit kết hợp Fallen Witcher level 8 không ăn thua anh em ạ Không có Glacier Yếu hơn Tôi biết chứ Tôi chơi cái bộ bit này nó cũng nhiều ừ, Chơi nhiều rồi anh em có kinh nghiệm rồi Chơi 6 bit ấy Nó phải có hai Glacier vào nó mới mạnh cơ Thế nên là phải chơi ở level 9 Chơi ở level 8 không ăn thua Chuyện này có mẹ có, Chuyện này có bốn thằng đi bit à Đông thế bốn thằng đi bit ở trong cái, cái trận đấu này Dã man thật sự ừ, Có phải là vì là nó có con tô lộ không không? Trận này có Tôn Ngộ Không, có Chúa Quỷ Chắc là nhiều người chọn đi beat đấy Đấy, bây giờ mới mua Lên 9 cho vào anh em ạ Đấy, như này cũng được này Bỏ một con bit ra Đấy, vẫn đảm bảo nó là 4 bit kết hợp với cả Glacier Lên 10 là chơi được 6 Glacier luôn Lên 10 chơi được 6 Glacier Nhưng mà tôi vẫn thấy là để 4 bit cũng khỏe hơn anh em ạ Chơi 4 bit đi Ok chưa chắc đã mất chuỗi ở đâu này đâu Được không? Được có chứ, đẩy mạnh luôn anh em ạ Ây à 4 bit 4 Glacier mà kẹp thêm được cái con Con uh, Con Grim Grim chốc là đánh uh, Đánh năm thuần cũng khỏe Đây rồi, 6 bit đây anh em nhá Đây, 6 bit này 6 bit 2 Glacier ở level 9 Và bây giờ lên 10 thì là kẹp được 4 Glacier 4 Glacier 6 bit ở level 10 Bây giờ chúng ta đẩy lên 10 chúng ta Slowbone luôn nhở Slowbone trận đấu luôn Mẹ ngại đéo gì Ừ lên, lên 10 luôn Làm quả 100% máu đến hết game luôn <laughs> Hợp lý không? Được đấy Quả Slowbone lên được level 10 với cả 4 Glacier 6 bit thì tầm này thì thằng nào đỡ được Ok Đã thế chơi Slowbone Bây giờ thì nó lại lại mạnh bởi cái Celesi chứ nó không mạnh bởi hai sao anh em ạ. Cái tầm này Berserker lên được hai sao là được rồi. Còn bây giờ cái Celesi này, này nó mới là mạnh. Celesi 6 bit kết hợp với cả 4 Glacier này. Ui ôi anh em nhìn kìa. Đẩy cho gót người nước sắp đi nơi rồi, Slowbone đẩy kinh lắm. Đây đây đây đây đây. Đây rồi. Gấu à? gấu thay cho con uh, con con con unicorn ok thôi bây giờ ở đây là đã mạnh lắm rồi đấy một cái lay up mạnh nha anh em nhá đây chính là một lay up mạnh anh em có thể thử và anh em có phơm lại cho tôi chúng ta không chơi glacier 6 glacier mà chúng ta chơi chơi bit 4 bit à 6 bit kết hợp với cả 4 glacier Đấy, tất nhiên là cũng sẽ có cái kiểu đấy là 6 Glacier kết hợp với 4 bit nó lại là một cái kiểu khác nhá Nó cũng xoay cho nhau thôi Nó cũng đổi cho nhau thôi Nhưng mà thôi theo tôi đánh giá thì cái kiểu 4 bit kết hợp với 6 Glacier này nó sẽ mạnh hơn đấy Cái sơ tách của nó lên nó rất nhanh Đây thằng này 6 Glacier chơi cái đéo ở đấy Trông buồn cười vậy Nói chung là bị chậm rồi bạn ơi Không xả tiền nhanh là đi đấy Cơ hội cuối cùng để cho cho thằng kia xả tiền Bây giờ thằng nào nó gặp tôi thì cũng sẽ là cái cơ hội cuối cùng của nó thôi <laughs> Đẩy nhanh lắm anh em ạ à. Nó đã là beat rồi Nó lại còn kết hợp Glacier Đẩy cực kỳ nhanh luôn Mỗi lần gặp ít nhất là đẩy phải 15 máu Rồi Đấy, đã có thằng là chuyện đây rồi Thằng này, thằng này ghê này Ra chúa quỷ này 6 bit kết hợp với cả bộ wick và, và chơi cái con chúa quỷ lên 10 là kẹp thêm cái con Velom vào đây Đây bộ này bộ meta cũ Meta cũ thôi anh em ạ Meta mới chơi như này mạnh hơn Nha anh em nhá Anh em cứ chơi như tôi ừ. Anh em cứ chơi như tôi này này Chơi như này mạnh hơn anh em ơi Đấy, em thấy không? Đấy chính gặp nó này Gặp nó này Gặp nó này Ui giời em thấy chưa Ui mẹ ơi đẩy khủng khiếp luôn 23 máu Trời Dã man chưa anh em thấy chưa Glacier nó kết hợp với bit Nó vãi cứt luôn Bộ này ngày xưa là trước khi mà thay đổi Từ 4 con Glacier sang 5 con Glacier là nó mất đi đấy anh em ạ Nó mất cái bộ này đi Không chơi được cái lineup này nữa Nhưng mà đến bây giờ ấy thì Nó chuyển lại thành 4 Glacier Thì cái, cái lineup này nó lại cực kỳ mạnh Nó lại mạnh rồi Đấy tầm này thì lại lại 4 Glacier 4 bit lại cực kỳ mạnh rồi Tuyệt vời anh em ơi rất là hay luôn, line up rất hay Một thời gian mà nó chuyển lại bộ 5 Glacier làm cho cái bộ này nó nó mất đi Đấy, nhưng mà mà khi mà nó trở lại tôi nghĩ là nó sẽ làm một cái bộ mà anh em sẽ rất là thích chơi đấy Anh em thử nhá Nhưng mà tôi nghĩ là cái bộ này sẽ có rất nhiều người thích chơi Bởi vì nó rất dễ chơi Đấy, chơi ở level 8 là mạnh rồi Tức là nó sẽ mạnh từ từ khoảng giữa game đến đến cuối game luôn Đấy, trong trận đấu mà anh em có con con Lancer nữa thì tuyệt vời luôn anh em Bộ này có một cái điểm yếu nó sợ 9m thì khi có Lancer thì nó cũng không sợ nữa Trong cái trận đấu mà có Lancer mà mà có cả cụ không nữa thì thôi, ui rồi trận, Những cái trận đấu như thế thì chắc chắn là cái bộ này phải nói là 10 điểm mắc binh anh em ạ Đấy, còn cái, cái, cái trận này thì không có Lancer mới chỉ có ngộ không thôi Nên là tôi cho nó 9 điểm nha anh em nhá 9 điểm Trận này 9 điểm là được 9 điểm nhưng mà bây giờ thậm chí là đến cái cái số điểm chỉ có 9 điểm ở trong trận đấu mà cũng chưa thằng nào cắt chuỗi được của tôi. Khi mà tôi form đủ bộ thì tôi nghĩ là rất khó. Rồi, chốt lốt cái món đồ cuối này. Lấy cái um, xem nào. Chắc là lấy cái gậy gai. Nhưng mà bây giờ round 26 à. Chốt không? Thực ra bây giờ cũng sắp có mấy thằng nó sắp chết rồi ấy. Anh em ạ Đợi đi Từ từ đã Tôi thì tôi vẫn buồn lấy cái BKB nữa Thêm một cái BKB nữa cho chắc Cho cái con con Berserker nó, nó, đấm Ok Nghe nói là cái bộ beat nó sợ bộ chín qua Không bạn ơi Doom 2 vẫn ui, bay màu nhanh thế À nghe nói Nghe nói chín qua là meta <laughs> Không phải đâu Không phải đâu chín qua Meta nghe nói là như thế anh em ạ à. nhưng mà đâu có phải đâu gặp tôi đấm sấp mặt nó ra vừa rồi này 16 máu 9 vua à đây rồi Mẹ, khỉ ra xem nào đã thế rồi hết tiền luôn slow ball luôn anh em slow ball luôn rồi bây giờ thì thằng nào đỡ được đây phải cứ thật cái đội hình 100% máu đến hết game <laughs> thay con khỉ vào cho con sói dã man thật sự Tôi nghĩ là bây giờ chốt thêm một cái món đồ nữa để để giữ cái chuỗi này anh em ạ. Nhá, lấy cái uh, giáp thép, giáp thép, giáp thép. Được. Phải lấy thêm đồ để để giữ cái chuỗi này 100% máu, xác định luôn nha anh em nhá. Trận này cố gắng 100% máu đến hết game. <laughs> ăn hộ gái, ăn hộ gái bạn ơi. <laughs> chín Wario đấm nó như con luôn, chứng tỏ biết không sợ chín Wario lắm anh em ạ. Thôi rồi ôi cậu ơi, giá 7 thì cũng đi thôi tì rồi bạn ơi Ui rồi, Quá đen cho cậu gặp tớ Quá đen Đẩy khủng khiếp luôn anh em ạ Đẩy kinh khủng khiếp luôn bờ linh à Hay quá bờ linh cho Grim được Thế thì cái giáp thép này chuyển Ok À, cái món đồ này từ từ đã chốt sao để xem là triết nó sang cái món đồ gì thì chúng ta chốt theo cái món đồ đấy thôi Giải pháp tình huống thôi anh em ạ Giải pháp tình huống thôi Rồi bây giờ còn lại đó là Hunter 6 Glacier và 9 Warrior 9 Warrior nữa Vô tư bạn ơi Trận này đẩy nhanh quá anh em ạ Chưa ra 30 đã chết gần hết mẹ rồi chỉ còn có ba thằng là, là là là máu là gọi là còn nhiều chứ còn những cái thằng dưới nó bị đẩy kinh quá bởi trận này nhiều người chơi bít. Nên là ừ, cái tốc độ đẩy nó rất là khủng khiếp. Đây rồi. Phải chơi cái đéo gì nhở Glacier cái gì? Glacier God à? Glacier God cũng cũng khỏe nha anh em nhá. Để trận sau tôi chơi cho anh em xem. Glacier God luôn. Mới phát hiện ra cái lay up đấy anh em ạ. Nhưng mà không phải ai cũng chơi được đâu Để đấy Để để để tôi cho anh em xem cái bộ Glacier God nó mạnh như nào <laughs> Glacier God cực kỳ mạnh luôn Anh em chưa chơi anh em chưa biết Nhưng mà anh em cứ để đấy Để để hẹn anh em vào cái um, video clip tiếp theo nha anh em nhá Sẽ có cái bộ Glacier God Đánh cực kỳ kinh khủng Cũng khá là slow đấy bộ Glacier God ấy Nhưng mà đố anh em biết là kết hợp với cái gì Đấy, tôi chỉ tiết lộ là Glacier kết hợp với God thôi Đấy, còn tiếp theo là kết hợp với cái gì thì anh em comment phía dưới nhá Lời giải sẽ có ở trong video clip tiếp theo <laughs> Rồi ok Này gì Glacier Ui Glacier mà lại kết hợp với cả Hunter nữa cơ 6 Glacier kết hợp với cả À đâu 4 Glacier kết hợp với 6 Hunter ấy à Có sáng tạo Có tí sáng tạo Đấy, ôi nhưng mà hóa ra là là bốn Glacier kết hợp với cả 6 Hunter đéo mạnh bằng là bốn Glacier kết hợp với 6 bit nhá anh em nhá. Ơi giời. Mà cũng cũng sáng tạo đấy, cũng sáng tạo đấy, thử trận sau những cái video clip tiếp theo đấy. Nhá. <laughs> Chắc là tôi sẽ thử cái bộ là là 6 Hunter kết hợp với cả cả cỡ 4 Glacier xem là nó mạnh cỡ như nào nhá anh em nhá. Xem nó như nào. Nhè. Yeah. Rồi nhưng mà hứa với anh em là là sẽ có nhưng mà sẽ để các cái video clip tiếp theo. Đấy. Thế nên là anh em nào mà muốn xem thì anh em nhớ nhá, anh em ấn vào cái chuông thông báo ấy. Anh em ấn vào đăng ký rồi anh em ấn vào chuông thông báo để uh, khi mà tôi up clip là anh em ừ, có cái clip xem luôn nhá anh em nhá. Đấy, để cho anh em là nó hiện lên thông báo luôn là à ông này đang chơi là có cái bộ Hunter này. 6 Hunter kết hợp với cả 4 Glacier Liệu rằng có được top 1 không? <laughs> Đấy. Đấy Nhìn đối thủ chơi rất khéo nha Nhưng mà biết đâu tôi chơi nó lại hay hơn Nhờ anh em nhờ Rồi chúng ta roll hết tiền Slowbone anh em nhá Unicorn lên được 3 sao này Được Đây thay con Tutka ra Ok Trứng này Còn con gấu nữa nhở Cho lốt con gấu lên 3 sao nào Thôi từ từ đã anh em ạ Từ từ đã Từ từ đã Bây giờ chốt đồ hết giờ rồi Còn 10 giây nữa Lấy cái gì đây Bố xét Chốt nhanh Rồi Búa xếp đánh với Wario anh em ạ Lấy búa xếp đánh với Wario Ok Giật đam phép Hay quá Ui rồi anh em ơi Anh em nhìn này biết nó sợ Warrior mà cái bộ này nó đéo sợ luôn Ô đánh như Warrior như con luôn Đẩy 14 máu luôn kìa Sói lên được hai sao Cho thay tôn ngộ không anh em ạ Cho thay ngộ không ngộ không một Đuổi trước tầm này thì thằng nào nó bóc tem của tôi nhở <laughs> Giữ gìn như là trinh trắng đến hết game à Khổ thật <laughs> không thằng nào bóc tem được luôn Đội hình bây giờ nó mạnh quá rồi Biết làm nào bây giờ Có khi lại double kill cũng lên Liệu rằng có một cái cú double kill ở trong cái trận đấu này không lại uh, coi như là nhất tiến hạ song điêu trong trận đấu này không round tiếp theo là, là rất có thể là sẽ đẩy một phát cả hai thằng đi luôn này một thằng 19 máu đẩy được một phát đi luôn không nhỉ thằng 19 máu này nó có kẹp con giữ máu vào chắc là, là không không đẩy được đâu đẩy một lần chắc chỉ khoảng 15 máu đó đây Thằng này chắc chưa đi được À không, round sau một phát là là đẩy một phát là cả hai thằng đi luôn anh em ạ Round này gặp bản sao Hay quá Có cơ hội là nhất tiến hạ xong điêu đây rồi Được đấy Rồi, xả hết tiền thôi anh em Gấu, gấu, gấu, gấu Đây rồi Một con ngộ không nữa Còn một con ngộ không nữa thôi Hết tiền luôn Đập trứng à Từ từ, luôn hết tiền đi Đấy rồi, ui rồi ôi, được quá bạn ơi Được xong rồi Đấy, chuyển chuyển lớp cái giáp này cho con ngộ không thôi Ok Mà chuyện này Chuyện này đúng là 100% máu đến hết game rồi Không có cái uh, cái, cái cái cái uh, chém lan cho con ngộ không nhở Không có món đồ chém lan Thôi xong rồi đấy Một phát là đi cả hai thằng luôn này Chắc chắn luôn Làm gì có cửa bạn ơi Ui rồi trận 100% máu đến hết game anh em ạ Thằng này anh em nhìn kìa Mẹ đẩy cho một mớ máu luôn Khỏe quá Ui giời đối thủ không có một thằng nào có cái cửa cắt từ cái chuỗi này luôn Mặc dù là cũng cũng có cái bộ gọi là là là 9 Warrior mà theo rất nhiều anh em ở đây có đánh giá là nó là meta đấy Meta gì tôi không biết nhưng mà chắc chắn là không phải meta này <laughs> Mình chồng đấm nó như con luôn chín warrior bị cái bộ beat nó đấm nó như con Chứng tỏ là đã có cái, cái cái cách để chơi beat để counter cái bộ chín warrior rồi Đây nha anh em nhé, câu trả lời ở đây Round cuối cùng, nhất tiến hạ song điều Đẩy cả hai thằng, mỗi thằng 22 máu luôn 22 <laughs> máu đây anh em nhá, không ít đâu Chứng tỏ là cái bộ này rất mạnh rồi cảm ơn anh em đã xem video Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé anh em nhé Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip tiếp theo Nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để tiếp tục xem cái